hoặc các bác có thể lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép phải giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều này để cho các bác nào mà chưa chơi các sẽ hiểu hơn về nó đây đây là cái nắp chợ còn đây là cái đĩa và bộ hột khi các bác mua cái đĩa tài xỉu hai chiều này thì nó sẽ đi kèm với bộ hột hai cái này nó là một bộ các bác nhá và cái đĩa này các bác nhìn đĩa này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 chiều này là tài này thì sẽ chiều này là tài thì đồng nghĩa việc chiều ngược lại của nó này sẽ là xỉu bây giờ em xin phép đang về tài em sẽ lắc lắc tài năm chén cho các bác đây là một chén tài hai chén tài ba chén tài bốn chén tài năm chén tài chuẩn chưa ạ đây là tài thì cái chiều ngược lại này của nó này sẽ là xỉu giờ em sẽ lắc về xỉu nha các bác nhá một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này được chưa ạ chuẩn xác chưa các bác vừa rồi em đã lắc 5 chén tài và 5 chén xỉu độ chính xác của nó là bao nhiêu phần trăm ạ cái này thì em sẽ để cho các bác khi mà mua đồ các bác sẽ tự test và tự nhận xét về cái độ chính xác của nó và khi xem video các nhớ ấn nút đăng ký kênh like và chia sẻ giúp em ngoài tài xỉu ra thì bên em cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp các bác cần những đồ chơi gì các cứ liên hệ với em hoặc lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau